vậy nên là em sẽ không thử tan tích của cái bộ nắp cái dĩa hột này nữa còn đây đây là cái máy phân âm này các bác này rất là nhỏ gọn thôi luôn ạ các bác có thể đút túi quần túi áo đút đâu cũng được nha khi nào vào chơi thì mình bật cái nút này lên là mình đã có thể chơi được rồi chưa ạ và sau đây để không mất thời gian nữa thì em xin phép được test thử một vài tiếng để cho các bác cảm nhận được về cái độ chính xác của cái bộ đồ chơi máy phân âm hột tài xỉu này nha các bác nhá đây em xin phép được bật máy và em được cầm máy ở tay bởi vì nó rung rất là nhẹ ạ nó rung nhẹ vậy nên là mình sẽ không thể mà cảm nhận được còn nếu không thì đây em sẽ để thử em để thử ở, ở đây để, để các bác thử xem cảm nhận thế nào thế nào có thấy được không nhá Đấy, các bác thấy nó chạy chưa một dài một dài ở đây thì em khẳng định chắc chắn là mình sẽ đánh tài nha các bác nhá rồi có tài luôn chính xác chưa ạ một vừa nãy là hai ngắn hai ngắn ở đây thì sẽ có xỉu nha các bác nhá có xỉu luôn được chưa ạ lại tiếp tục hai ngắn hai ngắn mình lại đánh xỉu tiếp này lại có xỉu tiếp một dài một dài mình lại đánh tài đúng không ạ đây một dài đánh tài lại một dài tiếp mình lại tiếp tục tài ôi tài luôn bão năm hai ngắn hai ngắn ở đây là đánh xỉu nha các bác nhá đây xỉu luôn chính xác chưa ạ lại hai ngắn tiếp hai ngắn mình lại xỉu tiếp lại xỉu tiếp các bác thấy sao ạ em thì em không dám khẳng định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 video của em đến đây là hết hẹn gặp lại các bác những video sau